xin làm vua trời trở lại. Qua đây chúng ta biết được Việt quy tam bảo sinh ra rất nhiều phúc báu. Vậy nên mọi người hãy hướng về nương tựa tam bảo để được an lành. Quý Thầy rất mong bà con nhân dân, những ai chưa quy tam bảo thì sớm có duyên được quy tam bảo, gia đình an khang hạnh phúc. Giờ này, kính mời quý Phật tử, bà con nhân dân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 Kính bạch Tam Bảo, hôm nay chư tăng chùa Ba Vàng chúng con theo sự chỉ dạy trên sư phụ và sự cắt cử của đại tăng, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin tụng kinh Phật để cầu bình an cho quý Phật tử cùng bà con nhân dân gần xa. Nguyện cho Phật tử bà con nhân dân được tam bảo che chở, tai ất tật bệnh tiêu trừ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

Chí tam đần lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo Chí tâm đần lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo thỉnh đại chúng ngồi tụng kinh nhiệt à, pháp giới mong huân à, chư phật nài hội tất diệu văn tùy xứ kiết tường vẫn à, thành nhị phương ân chư phật hiện toàn kiến văn đắc thọ trì nguyện dài như lai chân thật nghĩa nam mô khai khổ ích cho chúng sinh nên vội tìm đến chỗ Phật bấy giờ Đức Thế Tôn đang tỏa thiền nhập phổ quang thế tam muội trong thành thất trên núi kỳ xa quần thiên đế đến nơi gặp Phật liền cúi đầu đình trong khoảng thời gian cuối mình làm lễ thiên đế liên mạng chung thần thức của ông liền nhập vào thai một con lừa trong nhà người thờ đồ gốm lúc ấy lừa mẹ từ dứt đứt dây cháy loan vào chỗ đồ gốm chưa nung làm đổ vỡ rất nhiều người thái thần tướng của thiên đế liền toát khỏi thái lửa nhập lại thân cũ đầy đủ năm đức tướng như xưa đức phật ra khỏi tam muội xong ngài liền tán thán lành thay này thiên đế ông có thể đến lúc sắp mang chung biết quy đã sinh thì phải diệt tình diệt là an vui ví như nhà thờ gốm năn đất làm đồ dùng tất cả đều phải hỏi mạng người cũng vậy thôi để thích nghe kể xong liền biết yêu nghĩa vô thường tông đạt lẽ biến đổi của tội phúc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 ba đế cô a cô a đế đa đa ni đề ni a đa đề ti đề đề đề ma đa đề chân lăng cảnh đề sa ba ri ba ri ba đế cô a cô a đế đa đa ni đề ni a đa đề ti đề đề đề ma đa đề chân lăng cảnh đề sa ba ri ba ri ba đế cô a đề sa ba yết sư quan đề chân ngô nam mô ba sa văn đề bê sa sa lu rô tiếng lưu đi băng lặng bản đa sa sa đam ta yết đa ra ra đế tam miêu tam bồn đa ra đắc địa tam bê sa đề bê sa đề bê sa sa tam mô yên đề toa nam mô ba sa văn đề bê sa sa lu rô tiếng lưu đi băng lặng bản đa sa sa đam ta yết đa ra tam miêu tam bồ đà sa đắc thiệt tam bê sai đề bê sai đề bê sai sa ta mô yên đề toa nam mô bát sa mân đề bê sai sa lu đô thích lưu lê bát năng bán ra sa đà ta yết ta ra đế tam miêu tam bồ đà sa đắc thiệt tam bê sai đề bê sai đề đề tòa tiêu ta các thượng thần chúa nam mô tam ma đa mô đà nam ma bát sa đề a đa sa sa na na đa địa ta ke kê kê kê ông ông nhập và ra nhập và ra bát sa nhập và ra ông ra nhập và ra đề sang sa đề sang sa sang chi đi sang chi đi sa vẫn cha sa vẫn cha phi đề ca thân gì đề sa ba nam mô tam ma đa mô đà nam ma bát sa đề a đa sa sa na na yeah. Yampara Banda Yampara Banda Yampara Re Sansa Re Sansa Samchi Re Samchi Re Sabancha Sabancha Vede Kasanji Re Savara Mo Dhammang Dhammo Dhamma Basa De Adasa Sanang Danang Tietan Re Re Om Om Yampara Yampara Basa Yampara Basa Yampara Re Sansa Re Sansa Samchi re sang che re sa vẫn cha sa vẫn cha phiên đề ca tất đi về sa ba nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm sau thời thường an lành trong tất cả thời hãy an lành nguyện chư thượng sư ngày đêm sáu thời thường an lành trong tất cả thời thầy an lành nguyện ngôi tam bảo cường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm sáu thời thường an lành trong tất cả thời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 Chúng con nguyện đem công đức tu tập lục hòa cầu đạo Bồ Đề trên Sư Phụ cùng Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng, cùng công đức lễ Phật tùng kinh hôm nay, xin hồi hướng đến Chư Thiên Thiện Thần Hộ Pháp. Nguyện xin các ngài đồng gia hộ cho tất cả Phật tử bà con nhân dân có duyên tụng kinh cùng với chúng con hôm nay, được tam bảo hộ trì, tai ất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 từ quý phật na nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn phát tâm vô thường từ quý pháp nguyện cho chúng sinh tâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển từ quý tăng nguyện quản lý đại chúng hết thảy câu ngài hòa nam thánh chúng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành phật đạo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 chúng ta nhớ giữ niệm quy tam bảo trong cả năm không được để thối thất. Quý Phật tử nên nhớ rằng quy Phật không quy trời thần quý vật, quy y Pháp không quy ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng không quy thầy tà bạn ác. Vậy nên chúng ta nhớ giữ gìn Pháp quy để không bị mất phúc báu bà con nhé. Vậy nên bà con chăm tụng lại theo video này nhiều lần, không những chỉ đầu năm mà cả năm lúc nào cũng có thể tụng được. Thưa quý bà con, vào lúc 20 giờ ngày mai, quý Thầy sẽ lại tụng kinh cầu an giúp cho mọi người biết cách để làm cho cha mẹ mình được tăng trưởng phúc báo được an ổn và hạnh phúc. Kính mời quý bà con ngày mai vào tụng kinh với quý Thầy.